đường về nhà họ ô liu dòng người vội vàng bước nhanh qua ngỡ con đấy sao chẳng thấy quan tâm yêu thương không như xưa cảm giác mấy bạn đã thay đổi có đúng chưa đứng đầu bên nhau anh nghĩ và em you the best nhưng càng về